Hello, tên là Kazu của nhóm Double Wiz Bây giờ mình ở 94 là Đinh Thiên Hoàng ấy, là tòa một Tại sao mình đến ở đây? À, lý do là phố 94 là có hai cửa hàng đặc biệt Mọi người biết không? Là đối với người nhà ta rất rất nổi tiếng Tại vì là cách muốn cửa hàng đó là rất rất ngon á Nên nhiều người Nhật Bản oh, nhiều người nước ngoài là đến ờ, cửa hàng đó là một cửa hàng là quán 94 nữa là một kia là quán tuyến 94 cũ nữa à, hai cửa hàng đó để có một ngàn cua nữa nên hôm nay ờ, mình sẽ so sánh với ờ, quán 94 và quán tuyến 94 cũ nữa 我呢？ <laughs> nó hấp dẫn mọi người ơi có vẻ là rất rất ngon nè đúng không cái này là 460 ngàn nè 460 ngàn nè quán ví 94 cũ là 170 ngàn nè cái phí là khác nhưng mà muốn là là giống nhau nè nhưng mà có vẻ là khác nhá Okay và cua lục chín bột nha cua lục chín bột nha hôm nay là ý kiến của mình nè của ca dương nè ừ, nên không biết là người khác là nghĩ như thế nào nè khi thấy thì cái này là có vẻ là ngon hơn nè ừ, cho nên là cái này là ăn trước nha ngon nè cái này là chén chén nè chén tôi nè có giá vị nè hơi hơi có muối nhá ừ. cua này là mềm và tươi nè wow ngon có nhiều thịt cua nè ngon là cao dừng nghĩ là cái này là có bột nhiều hơn mềm hơn nữa Ui. Wow, là, à, có vẻ là nó chắc chắn là vì khác nhau rồi ừ. của lục chiến bút này là không có việc là tự nhiên thôi à. việc tự nhiên <coughs> là vì cua tôi à. nhưng cái này là có vị khác à. có thể là chắc là có vị mỗi à. và sự thật là cua lục chiến bút này là vừa mình khá dường nhỉ khá hay là ngon lắm. cái tiếp quán eh, xin mình thứ là có trẻ này và có đồ dừa eh, là cho cũng có là eh, hai cái này hai đồ này là cho xin sự kiện cũng có là nhưng quán tuổi chính mình thưa cũng là không có nhưng cái có ớt nha wow thịt cua đủ quá ờ, có là hương về biển á nó nhưng tức là của này à nó có vị cua này tại sao cua cái này chắc chắn ngon nè nhưng mà không biết tên gì làm tiếng việt à, trứng hả ngon ăn món của bia nè chắc chắn hợp nhau nè minyak nè ít có muối rồi có kazu nè thì thịt cua này là ngon hơn nhưng vịt là ngon hơn này tại vì là cái này là đậm hơn nè nhiều nhiều lắm nha còn nếu ăn hết rồi thì à, vẫn còn no đến à, ngày mai là ngày kia rồi người cái này là chắc là có chào hàng đã nên có vị Việt Nam và có vị đậm <clears throat> nên mình thấy ngon cảm thấy là ngon hơn cả hai đều có nhiều tiền cua nhưng mà rất rẻ đó là rẻ hơi rẻ nè à, nếu à, những cái này ở Nhật Bản thì chắc, chắn là mắc hơn tại vì là cua là giá cao rồi giá cao rồi cả hai quán đều có rau rồi và cái gì sốt cái gì thịt mắm à không thịt mắm à có thể là mình muốn thấy vì cua nem không sử Ghê Một kẻ nhỏ ăn <laughs> Ờ, có giống như là mỗi cuốn ăn Tàu hút đó Kết quả là đối với ca dưa nhỉ Cái này là đối với ca dưa nhỉ Không biết là người khác nhỉ Đối với ca dưa ờ, Cua lục chim bột là này là ngon hơn nè là quá đẹp nè thôi thôi à đẹp nè và tiếp theo à, này miếng xào cua là rồi có cá dư là ngon nè cái này cái này là ngon nè tại vì là cái này là hơi hơi bị nhạt nè hơn nữa nè nếu ăn miếng này thì cái điều vị Việt Nam này và nem ngon này sự thật là quán ờ, quán này là có nhiều béo nem có thể ăn nhiều ờ, này là ít có béo nem và vì nhạt nên kết quả là ăn được nhiều hơn sau mình muốn so sánh với quan này và quan kia trong chương trình này tại vì là ở ờ, nước vâng, Nhật Bản là không có cảm như thế này à. nếu là để có quán cua thì có quán cua bên cạnh đó là ừ. Ờ và chắc chắn là đi xa hơi hơi xa rồi nhưng Việt Nam là có ờ, quán giống như vậy là giống như món ăn đi từ nhá ờ, khi mới đến Việt Nam rất rất ngạc nhiên hôm nay rất vui nếu mọi người muốn ăn thử ờ, món ăn này thì hãy đi hãy đi quán đó ha nếu mọi người đi đến à, quán chim mười thư hoặc là à, quán thúy chim mười thư cũ thì tôi à, mỗi ở theo mọi người ngon là quán nào hãy hãy share cho Kazu nha vâng. và chắc chắn cuộc sống Việt Nam của Kazu là thú vị là vui nha yeah, dạ, rồi Jadi video nanti high like, share, subscribe-nya. Untuk yang tidak minta, saya pada.